thầy là bóp Má, bóp trên hai ngàn bóp dưới năm ngàn đó nha Rồi. anh xuống nè khi anh xuống cái tay anh phải thấy được cái cảm giác tay của em à. nó có một cái gì đó mình phải cảm giác an toàn đúng không ờ yes. chứ còn mẹ đỡ đã đời vô vướng biết thôi làm ăn được xin mê rồi cách luôn đỡ là cái đùi đỡ luôn thể không đó à, đó lại hại chưa hiểu chưa rồi được rồi được rồi đừng sâu quá đừng sâu quá vậy thôi cái gì quéo quéo vậy rồi ok hai phần đó diêm nữ tâm kinh cực phẩm Zimmer thước tha đầy mạnh mẽ Chào mừng các bạn đến với THL Gym quận 9 cùng với Duy Nguyễn và một vị khách mời cực kỳ đặc biệt vô đây em à, Bạn này là có tên là Kathy à, fan hâm mộ của Duy Nguyễn ngoài Hà Nội à, đi vô à, trong Sài Gòn lánh dịch cho các bạn thì à, ngày hôm nay Duy Nguyễn mời đến phòng gym HOL để nói chung là à, quay một cái video giao lưu một cái video về cái phương pháp tập luyện trai gái kết hợp nó có tên là cùng nhau squat đôi bờ môn sau trước mời các bạn theo dõi nha em chào khán giả chưa em chào rồi à các bạn thông cảm bữa nay cái giọng một bên đó là giọng miền Nam một bên là giọng miền, miền Bắc nên các bạn chịu khó nghe nha chiều cao của em với anh cũng tương đương nhau nha khỏi phải uh, chỉnh uh, nhiều cho nó cực có, có vé tóc qua không mà để uh... rồi thôi tập gym cho đúng rồi đã rồi tao soát rồi. lùi ra như thế được chưa anh được rồi em để vậy chưa em ngồi xuống đúng không ờ à. giống dạy dạy tập vậy rồi ổn đó lên đi sao cây này có vẻ được được nè oh, no. không cầm chưa chắc nè phải ép cái cây vào đây rồi rồi làm lại đi lên thở ra thấy có vẻ nặng nặng so với em nhỉ đâu nghĩa là em em ngồi xem mà tư thế ngồi của em đã chuẩn chưa chuẩn rồi là à. rồi ok ok em phải thực hiện bao nhiêu cái em tám cái được 8 tới 10 cái ok chừng nào khởi động thôi mà chắc nghỉ thôi rồi Tám. chung mày cũng được được nhưng mà như vẻ gì đó nó chưa ổn lắm em không sai thôi mà nó chưa beauty nè qua nhờ anh biểu diễn nè Được không vô này cho nó chắc nè đó lóc cái này lại nè cho nó không có không có chạy nó xong rồi đi ra Thấy không ngồi xuống đưa mông ra sau để cho không ra đùi gối đó ok vô vòng ba anh uh, nảy nở như vậy là do anh tập cái này hay sao sao em vòng ba anh uh, đẹp như vậy là do anh tập cái này nhiều hay là đúng sao? rồi anh tập cái này xong rồi tới cuối tuần anh đi massage này. massage à massage ở ngoài bắc kìa tổng quốc đó em vâng. A few moments later Tóc không cho nó chạy Đúng không rồi ok đó Rồi anh thấy chỗ sai của em rồi Nè Cái chỗ sai của em á là cái đồ gói em nó di chuyển nhiều quá Tức là Nè khi em nhìn anh xuống nè Đó Cái chỗ này nó di chuyển rất là ít Xong rồi anh lên nè còn cái của em á nó xuống nó lên nó xuống lên cái đùi gối em á nó di chuyển hơi nhiều tức là khi xuống á là cái đùi gối em đưa tí tí thôi cái mông em đưa ra làm sao cho nó căng lại xong lên em đạp lên vậy nè đó nó vẫn nhiều cái sau nó vẫn nhiều tức là khi cái, cái em lên á cái tư thế đứng thẳng vậy nè là không phải đang vậy đúng không em lên em cứ vậy thôi là cái chân em nó đâu phải nó thẳng vậy đâu nó khác đó. Thử lại ha Ok Ờ đỡ đỡ rồi đó Đó đỡ đỡ rồi đó Đó đỡ đỡ rồi Hạn chế di chuyển đùi gối nhiều Ờ Rồi được rồi đó em Gác tạ vô đi Tưởng không nặng mà thật ra là nó nặng không tưởng nặng sống nặng đâu ta ta xỉn cây đó hai chục cân đấy đó, em em đứng em ngồi không đi em ngồi không đi anh thế em ngồi không thì nó đỡ hơn tại vì em cái này nó nó nó nó, nó quá đổ về sau tức là ừ cái người của em nó đổ về sau nhiều quá nó vừa vừa thôi nè còn em là như vậy đó nó vừa vừa thôi đó giờ đã đỡ rồi đó ờ ờ tới đây nè ừ không có đưa vậy vậy thôi nó ok tức là đùi gối ờ cái đùi gối của em nó có đưa ra đi vô nhưng mà nó đưa cái biên độ ngắn thôi chứ không phải nó đưa một cái như nãy là nãy em thấy dụ em thao động đi hồi nãy em xuống là em xuống em đưa ra đưa ra giày xong em lên em đưa vô giày em ra giày em đưa giày nó xa quá ờ. nó, nó ngắn ngắn tí thôi chứ em em, em đưa vậy nhiều nó hại khớp rồi nhưng mà khi gắn cái cây vô á là cái vị trí thấp nhất nè em em em đứng xuống vị trí thấp nhất đi cái vị thấp nhất ờ à, là cái vai của em phải giữa cái đùi tức là cái cây tạ nó nằm đây đúng không cây tạ nó chiếu thẳng xuống nó phải giữa cái đùi em chứ không phải là nó nằm đây cũng phải nằm đây đó rồi cái này nó tạo góc vuông cái góc vuông nó muốn đẹp á thì cái đùi gối em nó hạn chế đưa đằng trước nhiều quá ok đó còn thí dụ như cái cốc vuông dày cũng là vuông nè nhưng mà nó sai <laughs> no, no, no, à, cái ống chân của mình nó gần như nó thẳng nó gần như nó thẳng với, với mặt sàn gần như luôn đây ống chân đây tức là cái ống này nó nó nó, gần như nó thẳng chứ nó không có dày nó gần như thôi chứ không phải thẳng băng gì nha gần như ống chân này nè đó rồi xong rồi mình đưa mông ra sau tới phần trên đó mình phải khóa cái lưng cái lưng nó ẩn ẩn này nó kêu là khóa nè à cái lưng nó luôn giữ vị trí đó xong nó lên thẳng là nó cũng thẳng lên tí nữa nhưng chưa thẳng lắm à chứ lên không có ưỡn cái mông về nha lên không có ưỡn về là lên hả em phụ má không nó nhẹ không à Rồi. Về hàng tạm hết nối trời. Yếu thế. Tại uh, đi đường xa từ Hà Nội vô đây là phải yếu. À? Đây là sân nhà mình phải yếu, không được phép mạnh. Thế à? Hey! Mấy cái anh, mấy cái? Sáu cái. Sáu cái. Giảm theo tốc độ. Giảm theo trọng lượng. Hai. Ba. 4 5 6 8 Rồi Em à, cây không hay là lên tao cây không trước điều chỉnh form cho đúng rồi đã yes, Em cây không Em biết sự lợi hại của cây nhà anh rồi nên là em cây không wow. Ok đó ổn rồi đó ổn ổn rồi đó chuẩn ổn ổn rồi đó em điểm đi xấu rồi đó em tập chán em gác thôi đã chưa tập thiệt mà đừng quên cho em tập chán em gác thôi lấy là em chưa làm chủ được cái chân của em bây giờ là em thấy nó, nó đỡ hơn cái động tác gác vô chưa chuẩn nha Hả? xíu chỉ cho động tác gác vô em biết rồi con Hơi. hai một em đếm ngược nè vô nè anh nhìn anh vô nè okay. đang tập gì đúng không bước một chân vô ngay đây xong rồi gác cái cây này vô trước mắt nhìn qua đây ok rồi xong rồi nhìn qua đây thả xuống Để phải gác từng bên một Đúng để rồi. mình quan sát như là lái xe vậy á hả ờ hả ok rồi từ từ từ từ từ để anh vô anh chỉ em đỡ được phát mày nữa a few moments later này mình nói nhỏ mà nghe trên góc độ mình nói là mình chỉ cho khách đỡ bài này nhưng mà thật ra mình cũng có được chút lợi nha mấy bạn nè khi mà em đỡ cho người ta từ từ em đỡ cho người ta đó nếu mà em bự hơn người ta thì đỡ khác còn nếu mà em nhỏ hơn người ta thì em đỡ khác thí dụ như á cái cách đỡ mà tượng trưng là kiểu mẹ đỡ cho có thôi đó không tác dụng như là đỡ ra dịnh đây xong rồi tập đó là mấy anh PT mà ngoại ngoại làm trong khi với trường hợp khách tập nhẹ thì đỡ gì được nha rồi cách đỡ thứ hai á là đỡ đỡ đỡ ờ, đỡ đây đỡ hơn ờ à. nhưng mà còn cách đỡ mà an toàn nhất á là cộng đây em cộng ngoài em cộng trong rồi cái người đỡ làm sao á khi squat cái chân nó phải động nó còn cái người tập á thì squat chân nó nhẹ rồi bây giờ anh đỡ kiểu khó nhất rồi lên một hai ba ra đó không có cố gắng đừng có ôm nẹo nẹo vô dướng rồi em cứ squat bình thường đi ok đó lên tức là ở vị trí thấp nhất cái mông của em nó trúng cái bụng của anh thì nó sẽ tạo ra một cảm giác như là em an toàn hơn và em không có sợ bị cái gì hết á nên trường hợp em tặng nặng sẽ đỡ được rồi thử nè đó không đây là đó cùng nhau swat đôi bờ mông sau trước rồi đẩy lên em cứ tập bình thường đi anh đỡ cho em mà đó ok ok ok ráng giữ form nha form em đúng rồi rồi ok rồi ok rồi thêm gác vô đi bước chân tới gác thì anh chỉ nè một bên này trước ập luôn rồi xong qua tới bên này nhìn ập luôn hạ xuống rồi đi ra à. cái tay em phải gồng nữa ừ gần gần vậy đó chứ không có thể nào mà không lỏng lỏng sao đỡ nổi ta squat ba ơi cùng nhau squat đôi bờ mông sao chứ chân anh được hơn chân anh đúng không à. được vậy được chưa anh thành công khi thân trai có được ê cái gì vậy à, cái gì vậy à đâu cơ bắp Đó, bóp trên hai ngàn bóp dưới năm ngàn đó nha ừ, ừ, ừ. vô vô rồi nó đứng ghê ghê với mẹ <laughs> em đứng ghê ghê quá à. Okay. rồi không ăn thua không ăn thua đứng gần anh nữa Được. em gồng cái tay lên ai đỡ vậy không em cái tay nắm nắm lại nắm đấm luôn ờ à đó xuống nè ok rồi rồi rồi cái thôi nhưng mà không đúng làm lại làm lại cứng thần vô ờ à. rồi như này là đỡ đỡ sao nổi vậy ta dịnh thôi chứ không phải lôi ta lên cứ dịnh ok ok rồi anh xuống nè đó anh xuống nè ừ đó không Ông, rồi, rồi anh xuống nè khi anh xuống cái tay anh phải thấy được cái cảm giác tay của em nó à. có một cái gì đó phải cảm giác an toàn đúng không ờ chứ còn mẹ đỡ đã đời vô vướng biết thôi làm được xương rồi nát cách luôn chưa rồi vô đây em nè nhìn kỹ nè đó khi em xuống cái mông em chạm vô cái bụng anh nó tạo điểm tựa nói thấy không em thấy không rồi em đâu có sợ đè đâu rồi đẩy đi đó không đỡ không nghĩa là anh đẩy giùm em mà đỡ là anh tạo cho em cảm giác an toàn rồi giúp đó còn giờ chơi phiên bản dê như vậy đi đi đi đó về đó đỡ là cái đùi đỡ luôn thể không đó không cái này là minh họa thôi là tập có bầu cao tập vậy nha mấy em lên đó đỡ hắt mà rồi nó xuống là cứ như đó ngay đây nè ngay cái chỗ này nè đừng có cười đó nặng hả hay là mất cười đâu đủ rồi hả đủ rồi tạ chất lượng không bởi vì anh mang lại cho em rất là nhiều cảm giác an toàn mà em không mang lại cho em cảm giác đó được <laughs>